giới thiệu bộ đầu xe ba bánh cho anh em à, chuyên độ chế xe ba bánh nhé. Đây là bộ đầu xe ba bánh hai giảm sóc, à, hai vai, phun đầy đủ, còi đôi, chip xi nhan, bánh trước 300 trừ 12 Đường kính bánh xe là 45cm Chiều cao của giảm sóc là 70cm Khoảng cách giữa hai ờ, Khoảng cách giữa hai ờ, giảm sóc là 12cm chiều cao từ tay lái cho đến uh, trục bánh xe là 95 cm đèn pha led 5 bóng chắn bùn bằng inox 100% không han gì dây phanh trước bánh trước ờ, có phanh trên à, đầu đèn là có công tơ mét có báo hiển thị năng lượng báo xi nhan ổ khóa cụm công tắc rất là chất lượng luôn tay ra à, cụm công tắc rất là chất lượng bền chứ không như những cái dòng của xe đạp điện kia nó nhanh hỏng thằng này rất là bền tay ga có à, công tắc tiến lùi Bên này là công tắc đèn đầy đủ. Cái à, bộ đầu này cũng có thể sử dụng cho xe máy xăng. Và cái tải trọng thích hợp để dùng cho cái bộ à, đầu trước này là khoảng à, 3 đến 400 kg là có thể sử dụng bộ đầu này bình thường rất là êm giảm sóc ờ, thủy lực các bạn có nhu cầu ờ, liên hệ số điện thoại xe điện motor điện com